À, Jai Giai Slomon xin chào toàn thể anh chị hôm nay Jai à, muốn chia sẻ anh chị về một cái app sổ bán hàng một cái ứng dụng này giúp cho anh chị đó là gì à, giúp cho anh chị thứ nhất là gì khi anh chị quản lý các đơn hàng của mình các hoàng hóa hàng hóa anh chị bán ra anh chị quản lý được là à, ai mua hàng của mình thu chi như làm sao rồi doanh thu lợi nhuận như thế nào rồi là anh chị nhắc nhở nữa khách hàng mà đang lượn chúng ta thì anh chị có thể gửi gửi tin nhắn SMS trực tiếp từ cái app này luôn và hay hay hơn nữa đó là gì đối với những ai đang kinh doanh à, bán bán hàng mà nhỏ lẻ hay là bán về online những cái bạn mà mới bắt đầu kinh doanh online có những các mặt hàng ấy thì xây dựng cửa hàng online luôn có một cái trang web riêng luôn mà không cần phải thuê làm web mất tốn kém rất là nhiều tiền đấy và như vậy thì nếu như anh chị có cái app này rồi thì nó sẽ giúp anh chị tạo ra một cái yeah, à, cửa hàng ngay lập tức luôn ngay lập tức đơn giản để anh chị có thể là quảng bá giới thiệu đến khách hàng bạn bè đối tác của mình đúng không ạ tuy nhiên ừ, tuy nhiên đối anh chị nào là cá nhân doanh nghiệp có điều kiện thì đầu tư cái website để nó là một cái showroom một cái văn phòng của doanh nghiệp hoặc là để chạy quảng cáo đấy dùng để chạy quảng cáo để bia thì nên có một cái web riêng còn những chị là chị kinh doanh mà có sản phẩm thôi và không hiểu biết gì về website không biết làm sale, không biết chạy quảng cáo không làm gì hết thì anh chị sử dụng cái app này vô cùng tiện lợi cho anh chị ngay lập tức rồi. vậy thì uh, ra phép lập thì anh chị có thể chia sẻ màn hình này đây đây là một cái anh chị có thể truy cập vào cái website đó là app sổ bán hàng để anh chị tìm hiểu về các tính năng hiện tại giai đang là à, giám đốc của công ty thế giới web AZ và chuyên thiết kế website cho cá nhân và doanh nghiệp đấy cũng là đối tác phát triển chiến lược cho sổ bán hàng đấy, giúp cho các uh, cá nhân có thể quản lý các đơn hàng các mặt hàng của mình thuận lợi hơn đấy và dễ dàng hơn đúng không ạ thì bây giờ là cái anh chị sẽ kéo xuống này đấy. anh chị xuống anh chị xem và rất là nhiều những cái mặt hàng không những ra cái cứ có các sản phẩm không chỉ các mặt hàng à, vật lý đâu nha và anh chị có thể làm về spa quán cà phê quán ăn và rất là nhiều các thứ anh chị có thể dùng sổ bán hàng được nhá đấy Đấy, thì ở trong cái gói này thì rất là nhiều các đơn vị là giúp cho các shop bán hàng rất là thành công Đấy, nhờ cái quản lý dễ dàng hơn tại vì như ngày xưa thì anh chị cần phải là như thế nào ạ anh chị có ngày xưa thì anh chị ờ, ghi rất là nhiều đặc biệt là những quát tạp hóa anh chị phải ghi hết cuốn sổ nợ này sổ nợ kia rồi mỗi lần đi tìm khách hàng mà nợ mình nợ tiền đấy nợ tiền cái là mình phải đi ngồi mình đi lật lần lần lật ngồi lật hết cả cả ngày luôn cũng không tìm ra được à không biết khách hàng này đang nằm ở vị trí nào rất là mệt rất là lâu như vậy thì anh chị nếu như dùng sử dụng cái sổ bán hàng này vào trong cái công việc kinh doanh của mình giúp anh chị nhanh hơn tìm khách hàng nhanh hơn gửi nhắc nhở nợ khách hàng cũng nhanh hơn và rất là nhiều hệ thống đang làm thì có thể xem rất là nhiều khách hàng ở đây vâng đúng là có sổ bán hàng bán lại nhàn và quản lý tất cả các mặt hàng cũng như khách hàng một cách rất là thuận tiện nhưng mà gia thấy có một cái tính năng vô cùng hay một tí là gia chia sẻ anh chị nếu anh chị xem nào xem hết cái video này thì gia sẽ chia sẻ anh chị rất là nhiều anh chị có thể xem này đặc biệt là khi với sổ bán hàng anh chị có thể sử dụng trên điện thoại của mình không cần phải mua máy tính các thiết bị cồng cành làm gì anh chị có thể mua cái máy in để kết nối bluetooth hay là những cái máy in anh chị đang có để in ra những cái hóa đơn của anh chị rất là chuyên nghiệp và đẹp anh chị có thể xem vào đây Đấy, rồi thậm chí là anh chị có thể liên kết với ngân hàng à, ACB hay là ngân hàng HD Bank và nhiều ngân hàng khác để anh chị có thể quét mã QR để thanh toán trực tiếp mã QR luôn cũng được trên cái app của mình rất thuận tiện và khi mà cái app này không những vậy mà nó sẽ giúp cho anh chị tạo ra được một cái gian hàng online luôn và anh chị không cần phải mất phí ở đây thì anh chị nhá ở đây nếu anh chị nào mà không muốn dùng trải nghiệm và à, và không có cái nhu cầu quản lý ừ, nhiều cửa hàng hay là không có một cái muốn có một gian hàng chuyên nghiệp đấy không không muốn là quản lý nhân viên thì anh chị chỉ cần dùng miễn phí thôi miễn phí anh chị đã cũng dùng là có những cái giao diện web cơ bản cho anh chị rồi đấy rồi là có anh chị có thể thu chi quản lý thu chi quản lý à, hàng tồn kho hay là quản lý khách hàng rất là tốt rồi anh chị không cần phải phải dùng phải mua coffee đấy và nếu như anh chị nào ví dụ như là anh chị có uh, có nhiều mặt hàng anh chị muốn có một cái web à, cái giao diện web nó chuyên nghiệp hơn cái cửa hàng của mình nó chuyên nghiệp và có nhiều tính năng hơn thì anh chị sử dụng gói là một triệu một năm đấy một triệu một năm thôi mỗi một năm có một triệu thôi đấy còn anh chị nào có nhiều cái cửa hàng nhiều cái cửa hàng và có nhiều nhân viên hay là đặc biệt là à, những cái quán cà phê có nhiều nhân viên để mà đặt hàng đặt đơn hàng thì anh chị nên sử dụng cái gói pro 3 triệu một năm rất là dễ ở ngoài thị trường có rất là nhiều những cái phần mềm những cái ứng dụng mà anh chị quản lý bán hàng quản lý cái doanh số doanh nghiệp uh, của mình nhưng chi phí rất là cao hàng năm có thể vài triệu vài chục triệu thậm chí cả hàng trăm triệu rất là cao và anh chị khi sử dụng ở đây chi phí vô cùng à, hợp với túi tiền của cá nhân à, doanh nghiệp vừa và nhỏ của à, Việt Nam chúng ta Đấy, anh chị hãy anh chị nào có muốn sử dụng miễn phí thì anh chị cũng vô là tải app miễn phí ở đây các anh chị nào muốn nâng cấp thì hãy liên hệ với giai đặc biệt rằng anh chị nào muốn nâng cấp thì hãy liên hệ với giai để được là à, ngoài cái anh chị đăng ký một năm ra thì giai sẽ tặng thêm cho anh chị 3 tháng sử dụng nữa chỉ anh chị nào mà inbox của giai thì mới được tặng thêm 3 tháng sử dụng còn đăng ký qua à, qua app à, hoặc là thông qua thông tin của giai thì anh chị sẽ không được tặng thêm 3 tháng sử dụng đó là cái mà anh chị và đặc biệt rằng khi anh chị thì inbox của dài thì anh chị sẽ được hỗ trợ trực tiếp từ dài luôn nhá rất nhiều các ứng dụng ở đây và dài đã chia sẻ rất nhiều video hướng dẫn cụ thể chi tiết ở đây vậy thì trước tiên dài sẽ giới thiệu với anh chị về một cái ứng dụng này nhá rồi à, đấy anh chị thấy không ạ đây là một cái sổ luôn luôn nằm trong mình và tất cả đặc biệt nó hai cái chỗ là tôi chia sẻ màn hình ở đây cho anh chị xem ha đây xin phép chia sẻ màn hình rồi khi à, chúng ta chỉ sử dụng ở trên điện thoại thôi và khi anh chị tải cái app chỗ điện thoại về thì anh chị đăng nhập bằng chính số để đăng ký bằng chính số điện thoại của anh chị thì giai có cái video đó đã hướng dẫn rồi ở đây hiện tại thì giai chỉ đăng nhập vào cái app của à, sổ bán hàng thì anh chị thấy này tại cái app này đấy anh chị có thể là tạo các đơn hàng ví dụ như anh chị có những cái sản phẩm gì rồi anh chị tạo đơn hàng cho khách hàng của mình trực tiếp ở trên này đấy ví dụ như tạo trực tiếp khách hàng của mình hay là anh chị có thể tạo một cái sản phẩm mới vô sản phẩm ở đây hiện tại gia đang để ví dụ ba sản phẩm về dịch vụ của gia anh chị có thể đưa sản phẩm bất kỳ sản phẩm nào dịch vụ nào của anh chị nha chứ không nhất thiết là phải là cái của gia nha đấy khi anh chị làm này đấy anh chị đăng lên rồi bên cạnh đó thì anh chị có thể thấy Sông Thu báo cáo anh Thu hàng hàng ngày hàng ngày tháng trước hoặc là tháng này đúng không ạ hàng tháng được rồi báo cáo cửa hàng này anh chị có bao nhiêu cái hàng nếu anh chị có một cái hàng thì nó sẽ báo cáo được kho hàng luôn đấy kho hàng là có bao nhiêu giá trị đơn hàng và số lượng bao nhiêu thu chi đấy thu chi là như thế nào thì đều có hết đấy anh chị ghi sổ thu chi này rồi là bán hàng online là nó sẽ tự tạo ra cho anh chị một cái link web và anh chị có thể bán hàng trực tiếp cho mình ở đây là gia đăng đưa cái sản phẩm đây nếu như anh chị nào đăng ký cái gói plus hoặc gói pro thì anh chị sẽ có được cái giao diện web chuyên nghiệp như thế này đấy là có hình ảnh slide đấy có hình ảnh slide như thế này đấy rồi tiếp theo là đến những cái video mình có thể làm được cái video này đưa lên web của mình rồi đưa cái mã giảm giá ở đây rồi là tiếp tục là đến cái sản phẩm của mình đấy anh chị có thể nhắn tin trực tiếp qua trên này trên hệ thống này đấy khách hàng đặt hàng trực tiếp trên này luôn nó có hay nữa là ví dụ như khi anh chị vô cái web này đúng không anh chị uh, lấy cái sản phẩm này anh chị giới thiệu cho khách hàng của mình anh chị chỉ bấm vô sản phẩm à, bạn bán online này anh chị bấm vào nút chia sẻ này đấy với web doanh nghiệp này đấy thì ở đây nó chuyện soạn sẵn cái nội dung cho anh chị luôn với web doanh nghiệp đã có tại cửa hàng để anh chị có thể sửa lại đấy với web doanh nghiệp đã có tại đấy ra sửa lại nha ra sửa lại để cho nó phù hợp với cái khi mình gửi đi cho khách hàng của mình mình gửi vô Zalo gửi vô tin nhắn gửi vào và rất là nhiều thứ đúng không đấy anh chị gửi vô là ra xóa cái chữ gửi hàng này đi đấy ví dụ như gói web doanh nghiệp đã có tại thế giới web AZ rồi cả nhà ơi đối với doanh nghiệp tại ờ, tại à, rất đa dạng này có 6 triệu này 6 triệu chín này khách yêu xem chi tiết sản phẩm đặt hàng ngay đó thôi ví dụ như là sửa đơn giản như vậy rồi cập nhật rồi anh chị bấm nút sao chép như này Đấy, để anh chị gửi vô cái zalo cái nhóm của mình ví dụ vô zalo vâng à, anh chị gửi cho đối tác khách hàng của mình chẳng hạn Đấy. Đấy, anh chị gửi thông tin này cho khách hàng của mình Đấy, người ta đọc được đúng không người ta đọc được người ta vô được chính cái giá đàn này các anh chị người ta bấm vô cái link sản phẩm này của anh chị người ta đặt hàng người ta xem người ta đặt hàng người ta mua luôn rất là thuận lợi đúng không vậy thì anh chị không cần phải làm website nữa nếu như anh chị cái website bây giờ chỉ mục đích là để sâu ra nó như một cái văn phòng một cái showroom và nó là để giúp cho anh chị nào dành về web làm SEO làm SEO top Google chạy quảng cáo thì mới cần làm web thôi còn ngoài ra ở đây hỗ trợ anh chị với gian hàng web chuyên nghiệp luôn rồi đó rất là hay ví dụ như thêm vào giỏ hàng này Đấy, thêm vào giỏ hàng thì giai ở đây giai chỉ chọn là gọi là một và giai sử dụng thêm dịch vụ là tối ưu sale dịch vụ tối ưu sale số lượng là một đấy số lượng là một rồi giai chọn thêm dịch vụ tối ưu sale rồi giai cập nhật giỏ hàng của mình giai mua ngay không có địa chỉ khác gì hết đúng không rồi cho em mua không có tùy chọn chị xem nhá đấy, anh chị đặt hàng luôn ở đây không phải là dịch vụ thiết kế website đâu nhá anh chị có thể đăng ký bất kỳ sản phẩm hoặc là dịch vụ ngành nghề nào quản trị nhá đấy rồi mình bấm vào cái giỏ hàng để mình xem ví dụ như cái mặt hàng này giao hàng này tên này ví dụ như cái tên khách hàng này giới thiệu tên này luôn mình nhập cái địa chỉ của mình vào ví dụ như Hồ Chí Minh rồi Đấy, có áp dụng cái mã giảm giá không nếu có đơn hàng trên 5 triệu thì gia đang khuyến khích khách hàng ờ, khi mà khi anh chị nên tạo mã giảm hàng để anh chị có thể gửi riêng cho những người bạn bè thân của mình thì có thể được giảm giá sâu giá tốt hơn hoặc là những ai mà đăng ký à, mua hàng qua app thì anh chị khuyến khích mọi người vô cái app của anh chị để mua hàng thì anh chị có thể giảm giá ví dụ như là 99 à, 999 nghìn chẳng hạn hay là bao nhiêu tiền tùy anh chị ở đây dây sẽ bấm nút xác nhận ừ. địa chỉ nhận hàng chưa nhận hàng A3 à vậy thôi không không sử dụng được mã giảm giá này vì dưới dưới 5 triệu thì ok rồi như vậy thì anh chị thấy rằng đây là khi mà mình mua xong thì nó xuất ra cho mình một cái cái hóa đơn vô cùng đẹp nhé cái hóa đơn vô kịp mình vô trang chủ này đấy mình vô mình vừa mới kiểm tra cái đơn hàng hồi nãy nhá vừa áp sổ bán hàng mình vô quản lý này mình thấy có một cái đơn hàng vừa đặt này đấy, vừa mới có cái hàng đặt hàng ở đây này nga này đấy mình bấm vô nếu như mà khách hàng đã chuyển tiền cho mình rồi thì mình bấm xác nhận đấy mình bấm đồng ý đấy bấm đại giao giờ mình vô trong này mình xem thì ngay lập tức thì anh chị thấy này nếu anh chị muốn là muốn in hóa đơn đúng không hoặc là xuất hóa đơn thì anh chị thấy là cái hóa đơn này gửi hóa đơn này gửi đơn cho khách hàng của mình đấy nhìn cái hóa đơn rất là chuyên nghiệp rất là đẹp đúng không ạ anh chị có thể in trực tiếp ra nếu anh chị nào không in không in trực tiếp ra thì anh chị có thể gửi hóa đơn trực tiếp online như thế này cho đối tác khách hàng của mình luôn đấy gửi luôn cho khách hàng của mình ví dụ như khách hàng là hiện sạch online đây rồi như vậy thì khách hàng ngay lập tức sẽ nhận được một cái biên like này của mình rất là đẹp chuyên nghiệp đúng không ạ đấy anh chị thấy không tất cả các dịch vụ của mình áp dụng này đều có biên lai like, ghi nhận các thứ như này thì khách hàng có yên tâm không ạ và người ta cũng rất là thích đúng không ạ đấy rất là chuyên nghiệp và chi phí của nó là không đồng nếu anh chị nào ờ, sử dụng mà không cần nhiều tính năng thì anh chị chỉ cần sử dụng không đồng về thu chi gửi đơn hàng các đặt hàng cho khách hàng là được rồi và anh chị nào muốn có một cái giao diện chuyên nghiệp và có những cái tính năng cao cấp hơn thì anh chị có thể sử dụng gói plus hoặc là gói pro đấy anh chị thấy rất là tiện lợi đó như vậy là vừa mới có một cái đơn đơn hàng rồi à, thu chi anh chị có thể ta ví dụ như thay vì là anh chị gửi nhận khách hàng của mình anh chị hàng ngày thu chi thu vào những cái khoản tiền nào chi những cái khoản tiền nào thì anh chị có thể ghi vào đây không cần phải ghi vào phân số nhất là mềm đúng không ạ đấy được công nợ anh chị đi tìm một cái con số là số nợ đấy khi vô cái app của mình anh chị sẽ luôn số nợ đấy số nợ ở đây ví dụ như là anh chị này anh chị có thể là à, số nợ anh cho anh chị cho ai đó mượn hoặc là anh chị thu hồi ai đấy mượn này đấy ví dụ như là giai này đang nợ là 200 nghìn đấy anh chị có thể gửi hoặc là anh chị có thể là nhắc nhở nợ đấy nhắc nhở được đúng không anh chị gửi chữ nợ qua như là Zalo qua sms hoặc là tiktok hoặc các hình thức khác rất nhiều thứ nhưng mà có một cái hay ở đây này có phải là khi anh chị kinh doanh á thì anh chị có rất là nhiều trang facebook facebook trang fanpage facebook đúng không và cũng có rất nhiều trang web như vậy thì bây giờ làm sao để tất cả những cái nguồn khách hàng đó họ phải đổ về tập trung cái app này của anh chị anh chị quản lý một nơi thôi anh chị không phải là phải là uh, vô hết Facebook này Facebook kia để anh chị kiểm tra có đơn hàng hay có khách hàng nào không hay vô web để xem coi là khách hàng được đơn hàng không vậy thì khi nếu như anh chị mà uh, liên kết ở đây thì giai đã liên kết các fanpage của mình anh chị đấy ở đây anh chị có thể liên kết với các Facebook của mình rồi kết nối với Shopee sắp tới thì anh chị có thể liên kết với à, TikTok Shop hoặc là à, Lazada à, rồi website thì cũng đã thiết kế à, tích hợp vô được rồi thì anh chị cứ tích hợp hết vô này thì đến khi mà anh chị nhắn tin cho khách hàng đúng không có phần nhắn tin lại trên này thì tất cả các khách hàng ở trên cái fanpage của dài nó đều đổ về đây hết đấy, đổ về đây hết anh chị thấy không tất cả khách hàng tập trung về đây hết đấy như ngày xưa thì dài rất là mệt khi mình cứ phải đi mở facebook ra để xem rồi để mở website ra để xem khách hàng rất là nhiều thứ mà ra trong khi ra có cả hàng chục hàng trăm cái fanpage vậy thì có phải là à, rất là mệt đúng không và rất là khó khăn cho chúng ta vậy thì anh chị chỉ cần quản lý tập trung như thế này thôi đấy rồi là khách hàng của mình bây giờ mỗi lần khách hàng mua cho mình thì nó đều lưu lại danh bạ danh sách như thế này thì có phải lúc anh chị có gửi chăm sóc khách hàng hoặc làm gì đấy nó cũng dễ dàng đúng không anh chị có thể gửi tặng quà hay là anh chị hỏi thăm hay là anh chị gửi những cái sản phẩm mới những cái dịch vụ mới của anh chị như vậy thì có phải là khách hàng của mình là mình càng có nhiều danh sách khách hàng mình càng có nhiều tiền không ạ càng có nhiều doanh thu không ạ vậy thì đây là một cái app mà quản lý giúp giúp rất tốt cho anh chị anh chị nên sử dụng và sử dụng miễn phí anh chị nào chưa có cái niềm tin anh chị sử dụng miễn phí đi để inbox cho dài ra sẽ hướng dẫn cho anh chị và à, anh chị có thể truy cập vào cái cái website à, anh chị có thể truy cập vào cái à, cái website như thế này để xem rất nhiều cái video hướng dẫn này Đấy, hoặc là anh chị vào vô vào Google anh chị gõ YouTube cha anh chị vào YouTube cha Đấy, anh chị gõ là vào cái kênh của Giai là Giai Solomon Giai Solomon Đấy, anh chị bấm vào danh sách Đấy, anh chị chọn vô cái kênh của Giai này anh chị nhớ là hãy bấm nút đăng ký nhé em bấm vô danh sách này à, ủng hộ dai bằng cách là bấm vào đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới hay nhất hấp dẫn nhất nhé Đây anh chị thấy là sổ bán hàng quản lý bán hàng ở đây anh chị bấm cập nhật vào đây đấy thì trong này có rất là nhiều cả à, rất là nhiều cái video video ở đây đấy, đấy có rất là nhiều cái cái video anh chị có thể xem đấy có rất là nhiều cái video dài đã hướng dẫn ở đây anh chị có thể xem video này nếu như không biết cách sử dụng Đấy, còn có cách nhanh nhất đó là anh chị hãy à, cách nhanh nhất đó là anh chị hãy truy cập vào cái app sổ bán hàng à, cái app sổ của bán hàng.com đấy app sổ bán hàng.com và sau khi đó là đăng link vào cái link tải này liên hệ với giai để được hỗ trợ một cách nhanh nhất hiệu quả nhất đúng không ạ đấy và giai cảm ơn anh chị rất là nhiều ừ, khi mà đã sử dụng à, đã xem hết cái video này và hãy chia sẻ cho bạn bè của mình và hãy áp dụng ngay đi đây là một cái app vô cùng hay nó vô cùng hấp dẫn anh chị trải nghiệm đi trải nghiệm đi và áp dụng kinh doanh của mình đừng để cho những cái công việc của mình nó lộn xộn là lúc thì khách hàng lúc thì đối tác lúc thì bạn bè lúc thì thu chi mình không biết đâu mà lường được hết vậy thì anh chị hãy làm đi hãy sử dụng nó đi miễn phí mà đúng không ạ Đấy, và có phí thì nó cũng cực kỳ thấp chỉ có một triệu một năm 3 triệu một năm quá rẻ đấy ở ngoài kia trai tin chắc là anh chị thì cứ đi tìm hiểu bên ngoài đi có những cái rất là chi phí rất là cao Đấy, và giai mong rằng tất cả các anh chị đang kinh doanh bất kỳ ai đang kinh doanh đều sử dụng được sổ bán hàng này Đấy, nên sử dụng cái sổ bán hàng này nhá Đấy, cảm ơn anh chị rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại